Hello, xin chào anh chị em và chúng ta đã gặp nhau trong bản tin review thị trường ngày hôm nay 29 tháng 9 từ kênh chứng khoán HT. Hôm nay à, thị trường chúng ta tiếp tục có một phiên giảm điểm như đã nhận định ở trong video ngày hôm qua đấy là với trạng thái bị force sell vào phiên ngày 28 tháng 9 thì chắc chắn là trong phiên hôm nay thì cái động thái force sell ở một số mã cổ phiếu nó sẽ còn tiếp tục gia tăng và phiên ngày hôm nay là phiên gần như là cái trạng thái bị cực sự tiêu cực nó sẽ được đẩy lên cao nhất chúng ta sẽ gọi đó là sự hoảng loạn của các nhà đầu tư và hôm nay chúng ta có một cái nến giảm điểm mất 17,5 năm 1,53% mà độ động thị trường thì chắc chắn là đỏ toàn phần và với mốc giá đóng cửa hiện tại là 1126 thì chúng ta đã mất gần như là toàn bộ các vùng hỗ trợ trong ngắn hạn 1200 đã mất 1150 đã mất và 1140 cũng đã mất trong phiên ngày hôm nay và thời điểm hiện tại thì cái mục tiêu mà index hướng đến có thể sẽ là vùng 1120 và để mà chúng ta có thể nhìn rõ hơn được mà thị trường chúng ta sẽ uh, có những cái mốc hỗ trợ tiếp theo như thế nào có kỳ vọng tạo đáy ở trong uh, những phiên sắp tới hay không thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau ở trong video ngày hôm nay đầu tiên uh, chúng ta sẽ phân tích về lịch sử của index trong th những tháng vừa rồi là chúng ta đã có hai cái đáy ba cái đáy ngắn hạn ở trong năm nay đó là vùng uh, 1160 từ hồi uh, 17 tháng 5 này hay là 1140 ở trong uh, tháng 7 này hay là vùng 27 tháng 6 à, hồi 27 tháng 6 ở vùng 1170 thì ba cái đáy này chúng ta có thể nối lại với nhau để xác định được cái vùng hỗ trợ của chúng ta chắc chắn là với việc uh, cái điểm số của các đáy nó giảm dần như thế này thì chúng ta vẫn đang uh, chúng ta đã xác nhận được một cái chen giảm ở trong uh, mà khung thời gian đó là trung hạn chúng ta có thể nối hai cái đáy lại với nhau như thế này đó thì chúng ta có thể xác định được là Ờ, chúng ta sẽ có cơ sở để tìm được cái điểm đỗ tiếp theo của VNI và nếu mà với chiếu theo cái đường trendline đường down trendline như thế này thì chúng ta có xác định được cái vùng tiếp theo mà VNI có thể tìm đến uh, có thể đó sẽ là vùng lâu đó quanh 1110 nó sẽ khá là sâu và với chiết khấu như thế này thì rõ ràng là index chúng ta đã mất đâu đó khoảng uh, gần 200 điểm trong nhịp giảm này rồi và với cá nhân mình nhận định thì đường trên này có vẻ sẽ là một đường hỗ trợ khá uy tín ở trong thời điểm này và chúng ta sẽ có những pha retest lại về khoảng 1110 ở trong những sắp tới có thể là ngay trong phiên ngày mai với trạng thái hoảng loạn được đẩy cao như thế này thì có thể trong phiên ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục có thêm một cái gap down và sẽ là cái gap down thứ ba ở, thời điểm hiện tại và chúng ta sẽ ờ, có một pha phản ứng thử thách lại cái vùng hỗ trợ này trường hợp mà cái vùng hỗ trợ này nó không đỡ được điểm số và chúng ta lại mất luôn cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ gần như là mọi kịch bản đưa ra nó sẽ toàn ờ, nó sẽ hoàn toàn là bất khả thi và chúng ta sẽ ờ, gần như là bỏ qua cái những cái trạng thái hoạt động phía sau của thị trường không cần phải đồn đoán gì nữa vậy thì trước mắt sẽ cùng chờ cái phản ứng của chúng ta ở đây và sẽ có một vùng kháng cự được xây dựng lên à, nếu chúng ta có nhịp hồi phục à, chính là những cái vùng đáy cũ vùng đáy cũ gần nhất đó là vùng 1100 1150 sẽ là cái vùng mà nếu chúng ta có phản ứng tốt đây phản ứng tốt ở đây và có trạng thái hồi phục đó, ờ, thì ờ, đây sẽ là vùng cản tương đối mạnh ở trong ngắn hạn và những vùng cản cao hơn ở đó sẽ là 1166 và 1200 đó chính là những vùng cản ở chúng ta ở trong tháng 10 và mình vẫn đánh giá cao cái cái xác suất là sẽ có nhịp hồi ở trong tháng 10 bởi vậy là tới thời điểm hiện tại đóng cửa 1126 và vùng hỗ trợ gần nhất chỉ khoảng 1110 thì chúng ta chỉ còn khoảng uh, ờ, 15 điểm cho một cái đáy ở trong ngắn hạn và tất nhiên là đối với thời điểm này thì các vị thế mà chúng ta đã bị kẹp lại trong phía bên trên ấy, thì mức lỗ của nó cũng tương đối lớn rồi kể cả là mua ở vùng uh, xác định đáy gần nhất là 1150 thì mức lỗ cũng tương đối cao rồi có thể lên 10 phần trăm mười mấy phần trăm còn ai mà kẹp từ 1200 thì chắc chắn là mức lỗ rất là kinh khủng bởi vì cái chỉ riêng với index thì chúng ta đã giảm mất 8% từ vùng uh, ờ, 1200 về ở ờ, cái điểm này rồi còn đối với các cổ phiếu thì cái biên dao động nó sẽ lớn hơn rất là nhiều bởi vậy là đến thời điểm này thì uh, các cái mức lỗ nó đã đi xa khỏi cái vùng quản trị tức là trên 7% thì theo mình đánh giá là chúng ta sẽ buộc phải giữ lại để chờ một kỳ vọng tạo đáy ngắn hạn và khi chúng ta có sự hồi phục thì uh, chúng ta có thể thu hẹp cái biên lỗ và có thể uh, lựa thời điểm hồi phục đó để chúng ta cắt lỗ thì uh, như vậy thì chúng ta sẽ bớt được cái thiệt hại của mình đó, và với kịch bản này thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục hạ vùng mua nó không còn là 1150, 1130 nữa mà sẽ là về khoảng 111.100 nếu anh chị em vẫn đang còn tiền uh, có ý định bắt đáy hay là anh chị em đang bị kẹp hàng và có ý định muốn mua trung bình giá uh, thì chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ tất nhiên là chúng ta sẽ không mua ngay khi mà thị trường uh, tiếp xúc với cái vùng 1110 này mà sẽ phải chờ phản ứng ở đây có thể sẽ phải có vài phiên tích lũy có thể là uh, sáu phiên hoặc có thể là 1 đến 2 tuần nếu anh chị em thực sự muốn đảm bảo an toàn thì còn mình theo mình đánh giá là điểm mua nó sẽ xuất hiện ít nhất là mất khoảng hơn một tuần khoảng hai tuần nữa thì chúng ta mới có những điểm mua an toàn bởi vì là sau một quá trình giảm mạnh như thế này gần 200 điểm ờ, thì ờ, cái cái sự cân bằng ấy tái tích lũy nó sẽ cần mất rất nhiều thời gian nếu mà chỉ rơi một nhịp ngắn ấy, thì cái sự cân bằng nó chỉ mất khoảng 6 phiên nhưng với trạng thái mà uh, rơi nhiều như thế này thì uh, cái pha lấy lại sự cân bằng nó sẽ cần mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều có thể là sẽ mất khoảng 2 tuần và sẽ vận động lên xuống ở quanh cái biên đó là từ vùng hỗ trợ lên đến khoảng phía bên trên khoảng 15 điểm tức là trong trường hợp mà chúng ta có đáy ở quanh 1110 thì à, pha dao động nó sẽ khoảng từ 1110 cho đến 1130 ở trong khoảng thời gian khá là dài khoảng 2 đến 3 tuần có nghĩa là trong tháng 10 sẽ là tháng mà chúng ta kỳ vọng là chúng ta sẽ có câu chuyện tạo đáy đối với index thì đó là vấn đề ở thời điểm của thị trường ở thời điểm này rồi thì ờ, chúng ta sẽ cùng đi qua một số cái biến động của thị trường tác động tới index này hôm nay chúng ta có tiếp tục là sự đề giá của một số cổ phiếu ngân hàng và nhà Vin VIC gần như là đã không còn đáy nữa rồi đó ờ, VIC làm hai cây hôm nay giảm 5% một cổ phiếu như VIC hiện tại thì đã rơi về cái vùng giá ờ, năm 2018 tức là vùng giá trước dịch có một giai đoạn nó tăng rất là mạnh đó là năm 2020 đến giữa năm 2021 à, ờ, nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó đã quay trở lại cái mức giá của năm 2018 2017 2017 2018 rồi đó, tức là cổ phiếu này đã đi vào một cái downtrend dài à, downtrend dài hạn ngoài ra thì những cổ phiếu khác như Vinhome thì cũng không khá hơn và với câu chuyện mà thị trường liên tục dùng trụ để đè điểm như thế này thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên cái chỉ số chung khi mà những cổ phiếu có trọng số nó mà điều chỉnh thì nó tạo ra sự hoảng loạn và nó sẽ kéo theo dòng tiền rút ra ở từng nhóm ngành như hôm qua thì uh, những cổ phiếu mà mình đánh giá là khỏe nhất là nhịp này như đầu tư công hay là thủy sản hay là uh, nông nghiệp thì cũng đều điều chỉnh hết rồi và thì hiện tại thì những cổ phiếu đó sẽ là những cổ phiếu tạo đáy sau và những cổ phiếu tạo đáy trước sẽ là những cổ phiếu điều chỉnh trước đơn giản như là các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản bởi vậy là chúng ta có thể uh, <clears throat> quan sát nếu mà anh chị em muốn bắt đáy thì hãy lưu tâm đến những cổ phiếu đã giảm trước thị trường đã giảm trước thì những cổ phiếu đó là những cổ phiếu sẽ tạo đáy trước và nếu chị em muốn bắt đáy thì đấy sẽ là cơ hội xuất hiện đầu tiên ở ờ, những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản ở đất xanh hôm nay vẫn sàn đó đã có cầu quay trở lại hôm qua nhưng hôm nay thì áp lực bán thị trường quá mạnh và những cổ phiếu này cũng không thể tránh khỏi nhưng mình đánh giá là nó sẽ trụ lại khá tốt ở quanh vùng giá 20 vậy hôm qua anh chị em nào còn lỡ bắt thì mình nghĩ là uh, về T cộng thì có thể là sẽ không có lãi nhưng thiệt hại thì cũng không nhiều đâu đích đích hôm nay uh, vẫn trứng lại đúng không ạ vẫn giữ được cái giá uh, của phiên ngày hôm qua tức là vẫn giữ được cái nền giá này đoạn này thì mình chỉ có thể khẳng định đấy là cầu chưa vào đối với các cổ phiếu bất động sản và vấn đề đơn giản ở đây của nó chính là nó nó đã có pha ngừng bán tức là áp lực bán đã ngưng đối với các cổ phiếu này vì người ta bán trước rồi <clears throat> đến thời điểm này thì áp lực bán không còn nữa và nó sẽ tiến hành cân bằng lại cái nhịp giảm phía trước tức là nó sẽ đi ngang để tạo đáy thì những cổ phiếu này nếu mà thị trường ổn định lại thì cầu sẽ vào đầu tiên đây là những cổ phiếu mà anh chị em có thể quan tâm PTR phát đạt hôm nay lại có một phiên tăng giá này NBB đó, hôm nay được tăng kịch trần đây tín hiệu cho thấy là dòng tiền đã quay trở lại đối với những các cổ phiếu đã giảm trước điều chỉnh trước rồi bây giờ vấn đề là con nào nó nó có khả năng hấp thụ tốt hoặc là có câu chuyện thì là những cổ phiếu sẽ tạo đáy trước như vậy trường hợp ITC này ITC cũng đã bắt đầu chứng lại ở vùng đáy hồi 12 ờ, tháng 9 tức là nó sẽ tạo hai đáy ở đây Long Hậu thời điểm này thì mình vẫn chưa khuyến nghị anh chị em lên nhảy và mua nhé mà chúng ta sẽ tìm vào những cổ phiếu đang có tín hiệu tạo đáy trước và quan sát trong những phiên sắp tới nếu nó có tín hiệu thực sự tốt thì chúng ta có thể uh, tham gia để mở mua thì nhóm bất động sản là nhóm mình đánh giá là có có tiềm năng thứ hai là nhóm chứng khoán uh, đối với nhóm chứng khoán thì hãy tập trung vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn đoạn này thì mình vẫn tập trung vào những còn to đối với nhóm chứng khoán thì còn có VND này Dansit nền này đó và đây thanh khoản đang thu hẹp lại thanh khoản đang thấp dần và biên giá cũng bắt đầu ổn định lại tức là cái độ dao động nó không còn nhiều thì đây là những tín hiệu mà chúng ta có thể ờ, quan tâm và theo dõi trong những video sắp tới này ESI cũng vậy đúng không ạ giống hệt nhau sau khi mà có cái gap đao ở đây thì bắt đầu nó tích lũy ở dưới này thì chúng ta kỳ vọng đoạn này có thể sẽ có một pha cầu vào mạnh và tạo thành mẫu hình hòn đảo bộ rơi tức là có thể có một cái gap tăng từ nền giá này cho bộ chứng khoán thì như vậy sẽ là ok hơn và upside của bọn này thì nó cũng không được nhiều đâu nó chỉ khoảng vài giá thôi tức là sẽ về lại đường MA50 e hoặc là MA20 e ở phía bên trên tức là cái nền giá ở thời điểm hôm 9 tháng 9 đó, 9 tháng 9 đến 14 à, tháng 9 là cái nền giá mà được xây dựng lại <clears throat> nền giá đã được xây dựng ở đây thì nếu mà có một cái nhịp hồi ấy, thì thường một chứng khoán sẽ rơi sẽ hồi về đây bắt đầu sẽ có chỉnh lại và bắt đầu thực hiện biên sideways ở đây rồi sau đó mới bắt đầu có thể là lại rơi xuống tiếp nhưng uh, đối với các vị thế đang kẹp hàng thì có lẽ là đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể canh để uh, thoát khỏi cái nhóm ảnh này SI có thể hồi lại đâu đó quanh 22 này hay là HCM là một trường hợp khác HCM hôm nay cũng rơi vào nền giá rồi đoạn này HCM cũng có thể uh, nếu mà giữ được cái biên quanh 24.5 thì có thể về lại được khoảng 27 Hai trường hợp của VCI thì cũng có thể uh, VCI hôm nay xấu quá VCI hôm nay thì nó lại yếu hơn hẳn đó, nó đánh xuống hẳn đánh xuống hẳn và nó đánh cơ như nó phủ nhận cái nền giá này rồi trong phiên sắp tới nếu mà VCI không có cầu vào đỡ thì có thể nó sẽ rơi sâu hơn về khoảng 26 trường hợp này xấu MBS <clears throat> MBS thì à, cũng đang tích lũy ở đây Đó, trường hợp này thì chúng ta có thể tiếp tục theo dõi nếu nó giữ được biên giá và thị trường có chuyển biến tốt thì chúng ta có thể bắt đáy được nhưng mà biên à, cái biên lợi nhuận thì nó không nhiều đâu và chúng ta sẽ phải chấp nhận cái vấn đề đấy dầu khí PVI không phải rút chân rất dài đúng không ạ? PPI thì vẫn đang trong pha điều chỉnh nói chung là cái biên cái biên điều chỉnh của nó so với thị trường ấy, thì nó cũng là một cổ phiếu có sức chống chịu khá là tốt giữ nền ở đây nếu tích lũy ở đây thì ok hai trường hợp một cổ phiếu khỏe như PVD khá là khỏe nhịp trước thì hôm nay cũng đã mất MA50 e rồi có lẽ là tín hiệu phía sau nó sẽ tương đối khó đối với cổ phiếu này nếu mà tích cực ấy, thì nó cũng chỉ có thể đi ngang được ở quanh cái vùng này thôi nếu đi ngang được ở đây thì nó sẽ có dao động đâu đó khoảng từ 18 về 20 POV kép đã gãy rồi uh, ờ, PVD này PVS cũng xấu đúng không ạ ờ, PVS thì mới chia cổ tức bằng tiền thì thường cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng tiền thì sẽ điều chỉnh giảm và PVS cũng đang trong mới kênh giảm rất là khó để thoát được kênh này vì cái biên nó khá là lớn nó rất là khó để ra mẫu hình cờ đôi nhau được bởi vậy là đối với PPS thì chúng ta sẽ bỏ qua nếu chị em muốn đánh vào nhóm dầu khí thì mình nghĩ PVD là một lựa chọn tốt hơn tiếp theo là nhóm vật liệu cơ bản thì chúng ta có nam kim này xấu đúng không ạ không có điểm mua hoa sen không có điểm mua hòa phát cũng vậy nhìn chung là bọn này bây giờ đều chưa thể mua được và chúng ta chỉ có thể chờ chờ một cái uh, tín hiệu nó có thể tạo lãi được uh, ví dụ nó phải có một phiên spring thì, thì đối với mình thì phiên hôm nay cũng đã là một phiên spring rồi nhưng mà nó chưa có sự xác nhận chúng ta chỉ có thể biết được là nó thực sự là spring khi mà chúng ta có sự hồi phục ở trong những cây nến tiếp theo thì chúng ta mới xác nhận được pha rũ bỏ còn thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có gì chắc chắn về index cả bởi vậy là tốt nhất là có hàng thì đành ờ, tôi biết là đóng áp chờ vài phiên nữa có hồi phục thì vào hạ thị trọng còn mua mới thì vẫn cứ giữ ai có tiền thì giữ lấy tiền đấy à, ờ, chưa nên mua vội gì đâu hôm nay thì có một trường hợp đặc biệt mình có mở mua đó là con Vinamilk à, thực ra thì đối với Vinamilk thì mình thấy là nó cũng không có cái ảnh hưởng quá nhiều đối với thị trường tức là cái quá trình vận động của nó này nó nó không đi theo thị trường nhiều tức beta của nó khá là nhỏ và đoạn này thì nó cũng tạo gì ba đáy đi ba đáy hướng xuống này à ba đỉnh hướng xuống sau đó nó đánh xuống đây đánh vào lại cái nền này sở dĩ điểm mua có bởi vì là đây là một nền giá mình đánh giá khá là vững nó xây dựng trong vòng hơn một tháng và cổ phiếu này nó lên khá là chậm lên khá là chậm bởi vậy là mình đánh giá là trong quá trình đi lên của nó ấy, thì áp lực cung của nó rũ bỏ khá là nhiều rồi và khi về đây chắc chắn là sẽ không có ai muốn bán và cổ phiếu này sẽ giữ được chân trung hạn và nếu nó giữ được trên trung hạn thì mình sẽ thắng là điều này đó, thì đây coi như là phiên spring đó thì chúng ta cũng chờ một cây nến như thế này đối với index này một cây nến như thế này trong phiên ngày mai hoặc là phiên tuần sau thì chúng ta sẽ có kỳ vọng phục hồi đoạn này thì về Vinamilk thì mà mình kỳ vọng là nó có thể về được khoảng 77 78 nếu mà break được thì ngon và chúng ta có thể có sát cái mẫu hình chung của đây đó thì nó sẽ là dạng như thế này thì đối với Vinamilk thì mình đánh giá nó cũng đi tương tự như vậy đúng không ạ nó cũng tích lũy ở đây và đây là một phiên đánh gãy nền một phiên đánh gãy nền ở đây đó và nếu mà nó thực sự hồi được và vượt qua được vùng này thì rất dễ nó sẽ có có cơ hội tăng giá lên phía bên trên này đó, mọi người thấy là đó, nếu mà nó có thể hoàn thành được uh, ờ, spring ở đây tức là nó cần sự xác nhận để vào pha vào pha markup thì nó sẽ phải vượt qua được hai vùng đó là 74 và 77 thì nó sẽ có cơ hội tiếp tục tăng trưởng đi về uptrend à, không phải uptrend mà có thể hồi lại về những vùng đỉnh cũ về cổ phiếu này trong quá khứ nó rơi rất là sâu đoạn này thì nếu mà thực sự hoàn thành được mẫu hình thì có thể về lại được khoảng 81 80 nhưng đấy sẽ là câu chuyện khá là xa và nếu thị trường cứ tiếp tục xấu thì rõ ràng là chúng ta cũng phải hạ bớt kỳ vọng kịch bản này chỉ có thể được ờ, ủng hộ nếu như mà thị trường cũng ủng hộ nó tức là thị trường cũng phải đi vào và hồi thì đây là cái câu chuyện của mình đối với cổ phiếu Vinamilk và đây cũng là cổ phiếu duy nhất mà mình mua trong mấy phiên gần đây đoạn này thì chắc chắn là không dám mó vào cái gì cả cổ phiếu chiết khấu rất là sâu như bọn bất động sản cũng không dám nhảy vào khang điền này khang điền hôm qua đầu phiên tăng giá rất là tốt cuối phiên lại uh, bị thụt lại và bắt đầu hôm nay đã bị chỉnh thì với cái thanh khoản này và một cái nến xấu như thế này thì khả năng là khang điền uh, mạnh ấy, thì nó sẽ không đập giá nhưng nó sẽ phải tích lũy lại ở đây đất xanh Rô xanh ở đây làm cây giảm xấu quá Không biết là có sàn không <laughs> Sàn Thì đối với đất xanh thì uh, Nói chung là vẫn phải giữ lại thôi Cái sàn này thì thanh khoản nó không còn quá nhiều Và siêu kệ là có cầu nhảy vào bắt nữa Thì mình đánh giá là đoạn này Cái áp lực bán nó có ấy, Nó không thể khiến cổ phiếu này giảm quá nhiều nữa đâu Cùng lắm là đi thêm vài phần trăm nữa Và sẽ có cơ hội phục hồi Bởi vậy chúng ta vẫn nên là giữ uh, Khang Điền ở đất xanh này KBC này chắc là cũng to hết rồi đó KBC cũng đang nỗ lực tạo đáy ở đây đó, có thể là nó sẽ có đáy hai ở đây và anh đánh lên cầu vào khá là tốt hôm nay có vẻ là dòng tiền khối ngoại nó quay trở lại ngoại thì vẫn mua xem xem mới bán giống như phiên hôm qua cuối cùng vào nhóm đầu tư công đầu tư công là nhóm chỉnh sau chỉnh sau cùng đúng không ạ đầu tư công cùng với nhóm nông nghiệp là hai nhóm chỉnh sau tức là bắt đầu chỉnh từ phiên ngày hôm qua à, là nó bắt đầu chỉnh được hai phiên rồi và đều đã quay trở lại cái nền giá cũ cái mặt bằng giá của thời điểm hồi tháng 6 à, và mà với thanh khoản lớn như thế này thì rõ ràng là đầu tư công sẽ tái diễn câu chuyện của bất động sản tức là nhịp rơi của nó sẽ không chỉ là hai phiên mà nó sẽ còn rơi tiếp FCL là một HT1 HT1 cũng đang à, bắt đầu có dấu hiệu muốn đao xuống và đã về lại cái đáy hồi tháng 6 rồi ngoài ra thì những cổ phiếu khác như là CG đó, những đây là những cổ phiếu mà mình đã cho mua họ vào đến thời điểm hiện tại thì đã đều đã vi phạm và đã buộc phải cắt rồi và CG có mẫu hình uh, cờ đuôi nhau rất là đẹp nhưng rất tiếc là thị trường không ủng hộ và nó đã nó đã vi phạm qua cái vùng 10.4 này tức là nó đã phá mẫu hình rồi thì cơ hội tăng giá trong tương lai của nó là không còn và vậy chúng ta sẽ buộc phải bán mã này đi hay là một cổ phiếu khác như là con C4G C4G đoạn trước mình cũng có lo ngại cái cái trạng thái phân phối của nó khi mà nó bắt đầu có tín hiệu lấy là biên giá nó xáo động ở đây và thanh khoản được đẩy lên rất là cao và cây nến này cũng nhiều khả năng là cây nến áp thớt và đến thời điểm hiện tại thì không biết là do nguyên nhân gì nó phân phối thật hay là do thị trường nhưng C4G đã xấu rồi và chúng ta sẽ buộc phải cắt đối với mã này trường hợp của cổ phiếu nông nghiệp nó còn pan hôm nay đã giảm sàn chúng ta cũng buộc phải xử lý hay là cổ phiếu TR đó cũng phải xử lý nhìn chung là xấu là phải xử lý hết khi nào thị trường nó tạo đáy thì chúng ta quay trở lại sau à, tốt nhất là mọi người đừng có vội bắt đáy ở thời điểm này nhá cứ chờ thị trường ổn định á một là cắt được thì cắt hai là giữ được thì uh, mình đánh giá là nên giữ hơn là nên cắt giữa hai hành động nữa là nó sẽ còn tùy vào cái tâm lý của mỗi người nhiều người thì người ta sẽ không tiếc khoản lỗ người ta cắt luôn và người ta lấy tiền đó để người ta chờ bắt đáy giai đoạn sau và chúng ta cũng có thể giữ lại nếu mà cái cái cái cái cái à, cái, cái khoản lỗ ấy nó chưa quá nhiều hoặc là chúng ta là người có thể chịu đựng được vấn đề đây là sự chịu đựng thì chúng ta nên chịu nên chịu đựng để chấp nhận giữ khoản tiền đó ở trong cái tài khoản chứng khoán của mình và chờ thêm một giá nữa thì chúng ta sẽ có cơ hội để uh, chắc chắn là sẽ không thể về bờ được nếu về bờ được thì sẽ rất là lâu có thể là tính cả bằng năm nhưng chúng ta sẽ có cơ hội thu hẹp được cái khoản lỗ của mình và đánh đổi nó bằng thời gian chờ thì đấy là hai cái phương hướng xử lý ở thời điểm này nhưng bản thân mình thì vẫn nhấn mạnh phương án là nên giữ để chờ chờ đáy ờ, chờ hồi thì chúng ta xử lý thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là cắt quá sớm à, không phải cắt quá sớm mà là ừ. chấp nhận một mức lỗ cắt ở thời điểm này video của mình cũng sẽ phát được kết thúc tại đây cảm ơn anh chị em đã theo dõi xin chào tất cả mọi người